nhận định cho tất cả anh em rồi thì à, giống như cái video này mình chỉ đi ngang qua thôi thì anh em cũng thấy những cái trận trước đó mình đã nhận định cho tất cả anh em thì mình chỉ cho tất cả anh em một mã kèo chính nhưng mà ba mã kèo phụ giống như ba mã kèo gốc thì anh em chủ yếu trong cái trận đấu những cái trận đấu cuối dòng à, mùa giải này á, thì anh em chỉ cần vào mạnh tay những cái mã kèo gốc kèo thẻ hoặc là kèo rung chứ anh em không có nên quýnh trên dưới tài xỉu thì cái tỷ lệ anh em thua rất là cao thì à, anh em cũng nên biết gần cuối mùa giải thì nhà cái nó đưa ra những cái mã kèo rất là khó đánh thì anh em em không có có biết những cái mã kèo đó để anh em đầu tư thì anh em cần nên à, đánh những cái mã kèo gốc nhưng mà anh em có những anh em đang chơi qua thầu qua cò rất là nhiều thì anh em không có thể đầu tư những cái mã kèo gốc giống như kèo gốc à, kèo thẻ nè thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư được những cái mã kèo đó lợi nhuận tốt nhất cho tất cả anh em thì giống như anh em đang thiệt à, anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò rất là thiệt cho tất cả những anh em đó thì giống như uh, trận hồi tối qua thôi thì có cái trận MU nè và cái trận thằng uh, à, AS Roma nè thì tất cả anh em nằm MU tối qua anh em đều thua hết thì giống như anh em nằm MU mà anh em nằm tài đi thì anh em lại lỗ lai nha thì giống như anh em thua MU nhưng mà anh em ăn được cái mã tài giống như mã tài anh em quýnh từ đầu trận ăn 8 thì nhưng mà anh em quýnh 10 triệu MU 10 triệu tài thì anh em lại bị lỗ lai like hết 2 triệu rồi nha thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chờ kèo hạ kèo tuột anh em vào thì anh em không có bị lỗ lai like, nhiều khi anh em lại lời luôn nha thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em đăng ký một cái trang để anh em có thể đầu tư hiệu quả nhất cho tất cả anh em luôn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 đó là trận của Man City và Leicester City diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 15 tháng 4. Thì hiện tại trên cái bảng xếp hạng ngoài hàng Anh á, thì anh em cũng đang thấy thằng Man City đang đứng vị trí nhì bảng xếp hạng và có 67 điểm sau 29 vòng đấu. Thì à, trong khi đó Arsenal đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng nha anh em và chỉ có 73 điểm sau 30 vòng đấu. Thì hiện tại Man City đang kém hơn thằng Arsenal một trận. Thì à, nếu mà tính theo thêm một trận nữa thì à, thằng Man City nó thằng Arsenal nó chỉ cách thằng Man City có 3 điểm thôi. Thì à, hiệu số bàn thắng dương thì thằng Man City đang dương nhiều hơn cái thằng à, Arsenal thì anh em có thể thì anh em thấy anh em có thể năm nay thằng Arsenal sẽ không vô địch được nha anh em nếu mà thằng Arsenal có thể lượt về nó gặp thằng Man City thì Man City sẽ hạ nó để Man City vươn lên vị trí vị trí đầu bảng xếp hạng và vô địch cái cúp ngoại hạng Anh này vô địch cái giải ngoại hạng Anh này luôn nha anh em thằng Arsenal chưa chắc là đã được vô địch đâu thì à, còn thằng Leicester City thì anh em thấy thằng Leicester City đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. À, à, đang đứng vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng nha anh em và có 25 điểm sau 30 vòng đấu. Thì à, Leicester City mùa này được đánh giá sẽ rất hạng thì anh em thấy trong những cái trận gần đây nhất của Leicester City thì toàn thua và Leicester City đang đứng cái vị trí rất là nguy hiểm trên bảng xếp hạng đó là vị trí đèn đỏ thứ 19 trên bảng xếp hạng thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất bên phía Man City trong 10 trận gần nhất thì Man City đã thắng đủ 10. Mà còn bên phía Leicester City thì anh em thấy bên phía Leicester City trong 10 trận Leicester City chỉ thắng được đúng có một trận trước West Ham với tỷ số là 4-1 còn thua hết 9 trận. Thì trong khi đó thằng Man City thì anh em thấy những trận gần đây nhất của Man City toàn là từ 3 bàn thắng đâu lên không là 3 bàn, 5 bàn, 5 bàn nè, 6 bàn nè, 7 bàn nè đó anh em thấy cái phong độ của thằng Man City thì thời ờ, đang rất là tốt trong thời buổi hiện tại với lại có thêm một con quái vật là Erin Haaland nữa nha anh em thì ờ, dạ, à, giống như Man City là hiện tại là đang là gọi là được gọi là một cái cỗ máy quỷ diệt nha anh em không sợ bất kỳ à, đối thủ nào hết thì anh em thấy trong cái lịch sử chơi trên sân nhà của thằng Man City trong năm 6 trận gần nhất á, thì Man City đã thắng 5 trận và một trận bị quản nha anh em thì à, anh em thấy chơi trên sân nhà của Man City hầu như là trận nào cũng ra tài hết thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Man City chấp hoặc là tài Man City cũng rất là ok trong trận này luôn nha thì à, mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong cái thành tích mà đối đầu của hai thằng này á, thì anh em thấy đây toàn là Man City thắng chỉ có năm 2021 là thằng Leicester City chỉ có thắng được một trận anh em thấy cái trận gần nhất trên lượt đi của cái um, giải đấu ngoại hạng Anh á, thì thằng Man City nó đã thắng nó làm sân khách nhưng mà nó thắng với cái tỷ số là 1-0 nè trước đó nữa thì 363 1-0 thì anh em thấy anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo Man City được thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem trong cái trận đó thì uh, Man City ăn với tỷ số 1-0 nó đá như thế nào thì anh em thấy trong trận đó Man City chấp với mã kèo là 1,25 mà Man City chỉ ăn với 1-0 thì anh em thấy 1-0 vào phút thứ 49 nha anh em phút thứ 49 Man City mới có bàn thắng thì anh em thấy trong trận đó Man City chơi với cái đội hình là 4-3-3 nha anh em Man City chơi với sơ đồ là 4-3-3 đây anh em thấy Man City chơi với sơ đồ là 4-3-3 bên phía Leicester City chơi với sơ đồ là 3-4-3 hàng công cao nhất của Man City trong cái trận đó là Bernardo Silva nè à, Alvarez và thằng Jack Bellis thì lúc đó Man City chưa có sự góp mặt của thằng Erling Haaland và thằng à, Phil Foden đồ nha anh em thì Man City vẫn ăn với cái tỷ số là 1-0 thì đó còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy góc trong cái trận đó tới 13 quả góc và bên phía Man City là 10 góc bên phía thằng uh, um, Leicester City chỉ được 3 góc thì trong nếu mà Man City đối đầu với cái đội bóng yếu hơn mình thì anh em không nên đầu tư cái mã tài góc nhưng mà anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Man City chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao giống như anh em nằm Man City chấp góc chấp 3 góc hoặc 4 góc trong một trận thì trận đó nó sẽ từ 7 đến 8 góc thì giống như một cái thế trận đang bị áp đảo bên một hướng vậy anh em thì Man City nó đã áp đảo của đội bóng kia thì anh em cứ nằm Man City chấp góc thì cái tỷ lệ anh em không bao giờ thua anh em thấy trong những trận gần nhất của Man City thì toàn là góc nghiêng về Man City không chứ cái đội bóng mà gặp Man City là không có góc luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em để anh em xem nó như thế nào luôn nha thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cái phong độ của thằng Man City đang có cái con quái vật Eden Haaland đang đưa ra với cái mã kèo là chấp à, đội chủ nhà Man City chấp tới mã kèo là 2,25 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Man City thì Man City đang muốn duy trì cái chuỗi phong độ tốt nhất của mình trong cái chuỗi là 10 trận thắng liền thì Man City muốn duy trì thêm kéo dài thêm một cái chuỗi thắng của mình thì Man City sẽ thắng trong cái trận này với cách biệt là rất là nhiều bàn thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là Man City chấp 2.25 được nè thì tài xỉu tài xỉu thì um, chờ tới lúc mà có đội hình chính thức thì mình sẽ cập nhật tài xỉu lên nhóm cho tất cả anh em thì anh em nào mà muốn nhận được những cái mã kèo chính xác hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì anh em thấy trên màn hình là mình có chốt 4 mã kèo cho tất cả anh em trong cái trận Man City và thằng uh, uh, Leicester City này nha thì anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em là nằm thằng uh, Man City chấp 2 nè anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút nó sẽ tụt xuống kèo còn Man City chấp 2 thì anh em vào cái mã kèo Man City chấp 2 à, ờ, anh em có nằm thêm cái mã kèo là tài góc Ê Man City chấp góc cho mình Man City chấp 3.5 góc thì anh em vào mạnh tay cái mã, mã kèo là Man City chấp 3.5 góc nè Hiệp 1 thì anh em vào Man City chấp 1.5 góc nữa Đó hai Chủ yếu là anh em nằm hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình nè Đó anh em nằm hai cái mã kèo này mạnh tay nha Hiệp 1 thì anh em chờ mã kèo tài xỉu nó tụt xuống còn Đấy ờ, anh em chọn Hiệp 1 anh em chọn thằng Man City chấp 75 cho mình luôn Đó là bốn cái mã kèo mình chốt cho tất cả anh em trong trận này Nhưng mà hai cái mã kèo đối với mình hai cái mã kèo mà thơm nhất cần anh em vô mạnh tay nhất á, là hai cái mã kèo anh em cần chú ý hai cái mã kèo này đây hai cái mã kèo uh, ờ, góc nha anh em Man City chấp góc anh em nằm Man City chấp góc hiệp 1 và Man City chấp góc full trận cho mình và nếu mà anh em nào đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không thể chơi được những mã kèo phụ giống như kèo góc thơm giống như trận của Man City này thì anh em cần nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo góc à, anh em kiếm về lợi nhuận cho tất cả anh em. Thì giờ cũng giống như mình đã nói đầu video cho tất cả anh em rồi. Đây là cuối mùa giải rồi thì nhà cái nó đưa ra với cái những cái mã kèo rất là khó chọn cho tất cả anh em. Thì à, anh em muốn đầu tư mà muốn kiếm được lợi nhuận mà muốn ăn được trong những cái trận cuối mùa giải này á thì anh em nên chơi những mã kèo phụ và đặc biệt là anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò Anh em không có thể chơi được những mã kèo phụ Thì mình bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang Để anh em chơi những mã kèo phụ anh em kiếm lợi nhuận cho anh em Thì mình cũng muốn tốt cho tất cả anh em Để mình hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký trang Và hướng dẫn anh em vào nhóm của mình Để anh em có thể lấy được những mã kèo phụ đó anh em đầu tư Để anh em kiếm lợi nhuận Thì cái việc mà anh em muốn liên lạc trực tiếp qua với mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang thì hoặc là vào nhóm mình chơi thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram a cộng kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình và à, hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha